trong vòng tay mãi không cách xa có hay chăng tình ai với ai chế hẹn đám lá khô theo gió xa xăm mùa đông đã như chim trời bay với bao ước vọng đã như quên lời ru đêm sao lặng yên với tôi khóc thầm nếu như em còn đây thấu trong tình tôi nỗi đau ngút ghệ đang lá khô theo gió sáng sớm mùa đông đã như chim trời bay với bao ước vọng đã như quên lời ru tháng năm sống yêu những đêm sao lặng im với tôi khóc thầm nếu như em còn đây thấu chân tình tôi mong manh bao nhớ nhung tình yêu héo mòn liễu siêu con phố trong tim nỗi đau muôn ngàn đã biết bao ngày bên em là anh đã có bấy nhiêu ngày yêu em nhưng em vẫn ngây thơ không biết tình anh thầm yêu em nên tim đau giá rời anh thấy bao người yêu em tim anh đã nhức nhối thình lặng bên bên em bên em nhìn em yêu tuy ngày đây nhưng rất xa xa rồi vì tim em đã chót cho ai rồi đi bên đời em và thầy morrer xót xa đi bên cạnh em và thấy em chịu nhiều trái tim bên lề sắt đau vì biết em chẳng hề biết một trái tim bên lề rất đau vì biết em chẳng hề biết đâu tình yêu ai đã trao em rồi một trái tim bên lề rất đau vì biết em chẳng hề mình nhẹ theo gió bay vương vấn đâu đây điệu buồn nhung nhớ răng đầy nắng đã nhạt phai trên con đường nghiêng bóng dài anh mãi yêu em trong kỷ niệm bóng trắng ngày xưa với khung trời anh ước mơ vẫn đứng bơ vơ một mình đơn bóng mong chờ tuyết rơi mùa đông khi tâm hồn anh xa băng cho anh mãi đơn côi người tình ơi vượt hồng ngày xưa đã uống tan con tim khổ đau đã heo mòn chờ đợi tình yêu đã lỡ là trộm đi bao nhiêu những ước mong mãi sống với những kỷ niệm tuyệt vời mãi sống với ước mơ yêu em chiều mưa anh đi về trên lối xưa mưa ướt trên vai lạc loài những tiếng nhạc buồn có những chiều đông khi tâm hồn anh xa băng tên em khắc trên môi người tình ơi vừa hồng ngày xưa đã úa ta cột tim khổ đau đã heo mòn chờ đợi tình yêu đã lỡ la trốn đi bao nhiêu những ước mong mãi sống với những kỷ niệm tuyệt vời mãi sống với ước mơ yêu em mà thôi vượt hồng ngày xưa ước mong mãi sống với những kỷ niệm tuyệt vời mãi sống với ước mơ yêu em mà thôi mãi sống với những kỷ niệm tuyệt vời mãi sống với Bây giờ chàng trai người Sài Gòn sẽ hát những làn điệu này tặng quý vị. Mấy buồn dẫu nắng ở đâu để mưa nặng hạt em lâu chưa về mây buồn dẫu nắng ở đâu để mưa nặng em lâu chưa về ước gì là gió mùa hè xuống mây mưa để nắng về em tôi ước là gió thổi mây trôi để cho tôi ngắm mặt trời em tôi ước gì là gió mùa hè xua mây mưa để nắng về em tôi ước là gió thổi mây trôi để cho tôi ngắm mặt trời đập cành chế chiếc thuyền anh vắng lẽ thế anh đợi nàng gió đánh cành vàng gió đập cành vàng rừng trèo anh hát cô nàng ấy nghe gió đánh cành xưa gió đập cành dưa em còn hờ hững nên em chưa có chồng gió đánh cành hồng gió đập cành hồng chỉ mình em biết muốn chồng hay chưa người về em vẫn đi có mấy khóc nghĩ thăm đôi à, bên là bên sông đôi vạt áo mà này cũng có ướt đậm ướt đậm như mưa người ơi người ơi sạt mây trôi chốt xa xôi em ơi anh vẫn đợi bêu sạt mây trôi chim ca tăng tinh tình cá lội ngầm một tiếng trống hai tin đợi ba bốn tin chờ chẳng thấy em người ơi người ở đừng về nơi xa xôi bao quanh là núi đồi chuyện tình yêu vẫn cứ như thế sinh ra là có đôi người chọn sinh ra thôi không may bị cuốn trôi phải mình đời sinh ra không cho nhau và giọt nước mắt cứ thế tự nhiên lăn trên hàng mình giống như đời ngày qua mới biết mới thôi mà sao vội trôi ngọt ngào đánh chia phôi lòng ngực con nhói chưa thôi ngày đã sang vội phải trôi tim với hân hoan đặt ngay cạnh bên những bé bạn rằng bố không đáng yêu thương giờ dang người trong cuộc ngày thêm hoang mang làm bạn trọn quang mênh mang ngày sang đêm cạn mình buộc nhau khẽ khàng để cuốn theo gió ngàn lẫn giữa những đốm vàng tình khẽ bay xôi bao quanh là núi đồi chuyện tình yêu vẫn cứ như thế sinh ra là cô đơn, người chọn sinh ra thôi không may bị cuốn trôi vậy mình đời sinh ra không cho nhau đặt cạnh nên biết đau và giọt nước mắt trên hàng mi giống như đời ngày qua mới biết mơ thôi mà sao vội trôi ngọt ngào đánh chia tôi lòng ngực con nhói chưa thôi ngày đã sang bội phải trốn tìm với đời chưa trêu như đời hiển nhiên như đời điều gì gắn kết khi những hân hoan đặt ngay cạnh bên những bé bạc rằng buộc không đáng yêu thương dở dang người trong cuộc ngày thêm hoang mang làm bạn chọn quá mênh mang ngày sáng đêm cạn mình buộc nhau khẽ khàng để cuốn theo gió ngàn lần giữa những đốm vàng và gió nước mắt cứ thế tự nhiên lăn trên hàng mi giống như đời ngày qua mới biết thôi mà sao vội trôi ngọt ngào đánh chia môi lòng ngực con nhói chưa thôi ngày đã sang vội phải trôi tiếp với đời chớ trêu như đời hiển nhiên như đời điều gì gắn kết khi những hân hoan đặt ngay cạnh bên những bé bàng ràng buộc không bạn chọn quang mênh mang ngày sang đêm cả mình cùng nhau khẽ ca để cuốn theo gió ngàn lần giữa những đốm vàng quý vị rất nhiều nossa đã quên ta Trầm thu gãy đôi bờ Chim bay xứ xa mờ Gặp người trắng, gặp người chắc nhắn bao giờ có yêu nhau thì xin gạt hết thương đau em ơi xa nhau đã xa rồi quên nhau đã quên rồi còn nhìn chi còn nhìn chi nữa em ơi nước mắt đã danh khi chưa lỗ sợ bao giờ có yêu nhau thì xin gạt hết thương đau em ơi em đâu rồi nhau đã xa rồi Quên nhau đã quên rồi Còn nhìn chi, còn nhìn chi nữa con đỏ mộng Em muốn nói em yêu anh Khi tim còn trong hơi thở Lại gần hôn anh đi <laughs> Khi con tim không còn trên đầu Thì hay má em hay hay Em nói em say tiếng đàn vậy lại gần hôn anh đi lại gần hôn anh anh sẽ để mặt trời lại, lại gần hôn thật xa ta chỉ sống một lần trên đời suy nghĩ lắm chị em ơi hey, hey, hey. bao nhiêu yêu thương trên đời say, say. hành vị ngọt trên đôi môi hành vị ngọt trên đôi môi một lần nữa hoài long và bạch công khanh cảm ơn tất cả quý vị ngày hôm nay đã dành thời gian đến với Lulu Luna và đà lạt vị rất nhiều vì chúng ta đã có những phút giây rất tuyệt vời bên nhau mong gặp lại quý vị vào một ngày gần nhất được mà. một lời cảm ơn nữa dành cho ban nhạc hữu minh cảm ơn các bạn rất nhiều cảm ơn các anh cảm ơn quý vị chúng ta cùng nhau hát chung những giai điệu cuối cùng này nhé. khi đôi môi em còn đỏ mộng trong hơi thở lại gần hôn anh đi khi con tim không còn trên đầu không còn trên đầu khi hai má em hay hay khi hai má hay hay em nói em say tiếng đàn vậy lại gần hôn anh đi dạ. lại gần hôn lại gần hôn ai hay em để anh chơi vơi giờ còn đôi ta kia là núi đây là nhà giờ còn đôi ta em có muốn đi thật xa ta chỉ sống một lần trên đời sống thì sao suy nghĩ yêu yêu thương trên đời thành vị ngọt trên đôi môi bao nhiêu yêu thương trên đời thành vị ngọt trên đôi môi